Máy thì ờ, chạy ờ, động cơ xăng 4 thì ờ, Dung tích bình xăng 15,5 lít Có đồng hồ báo xăng ở đây Còn đây là công tắc đóng mở của máy Đây là đồng hồ báo hiệu điện thế của nó Đây là automat đóng tự động Và đây là đầu ra của nó 220V Đấy, thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn khởi động máy thì máy chạy động cơ đây động cơ GX160 của Honda giật nổ đấy đây là hệ thống ờ, gió này đây là le gió đấy đây là khóa xăng thì ờ, sau khi ờ, dung tích nhớt của máy là 0,6 lít còn tiêu hao nhiên liệu xăng của nó là 0,8 lít một giờ thì sau khi mình đổ nhớt và đổ xăng vào thì chúng ta sẽ ờ, mở khóa xăng đây và mở gió ra mở mở le gió ra sau đấy mình sẽ giật ờ, thử vài cái trước để ờ, bơm để bơm xăng và, và bơm bơm nhớt vào trong máy thì sau đấy mình sẽ vặn công tắc ở đây công tắc ở đây sẽ bật lên on và giật máy lên thôi đấy đây sau đây tôi sẽ quay một vòng ở máy đây là mặt bên của máy đây nắp bình xăng ở đây Đấy, sử dụng ờ, động cơ Honda 4 thì OHV GX160 5,5 sức ngựa đây là nhớt của nó thì à, quý vị và các bạn à, có nhu cầu à, mua máy xin máy phát điện gia đình Honda EC 2500 CX 2,2 kW thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội ờ, Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những video mới nhất Cảm ơn quý vị và các bạn